Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ai bắt Bộ trưởng Tô Lâm phải cúi đầu Vào ngày 10 tháng 8 phát biểu trước kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Ông Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đã phải thừa nhận cái sai của mẫu hộ chiếu mới Được biết đại biểu Quốc hội chất vấn trách nhiệm thuộc về ai khi mẫu hộ chiếu mới không được một số quốc gia chấp nhận Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói Bộ Công an xin nhận trách nhiệm Chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đại biểu Nguyễn Hữu Thông thuộc Bình Thuận nêu việc vừa qua một số quốc gia không chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam. Và xin Bộ trưởng cho biết trách nhiệm trên thuộc về ai và biện pháp khắc phục như thế nào. Đại biểu Thông đã chất vấn như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm đã cúi đầu. Trả lời câu hỏi này, ông Tô Lâm nói Bộ Công an là cơ quan thực hiện việc cấp hộ chiếu mới cho công dân, nên xin nhận trách nhiệm về việc này và nó có giải pháp giải quyết. Tuy nhiên, ông Tô Lâm vẫn khẳng định việc cấp hộ chiếu mới được thực hiện theo đúng luật xuất nhập cảnh, đúng theo quy định của pháp luật. Ông Lâm cũng khẳng định mẫu hộ chiếu mới cũng phù hợp với thông lệ quốc tế. Và hiện nay nhiều nước đều sử dụng mẫu này, đều không có nơi sinh. Hộ chiếu chúng ta đưa ra cũng đa số các nước trên thế giới chấp nhận. Vừa qua chỉ có Đức, Séc, Tây Ban Nha không chấp nhận. Nhưng gần đây Tây Ban Nha đã chấp nhận Ông Tô Lâm đã nói và cho biết thêm nhiều nước thời gian gần đây cũng bị các nước xem xét không chấp nhận mẫu hộ chiếu vì lý do tương tự như Hàn Quốc. Ông Lâm cũng giải thích nhiều nước gây khó khăn với mẫu hộ chiếu mới có lý do thực tế. Họ cũng muốn tìm hiểu nguồn gốc công dân vào nước là ở địa phương nào cụ thể vì không tra cứu được nơi sinh nên các nước mới đặt ra vấn đề này. Ông nói tiếp, chúng tôi cho rằng đây là vấn đề kỹ thuật. Trước mắt, chúng tôi đã có giải pháp nếu công dân cần bổ sung nơi sinh thì bổ sung vào phần bị trú của hộ chiếu mới. Về lâu dài, nếu cần bổ sung nơi sinh và hộ chiếu nữa thì báo cáo cơ quan liên quan Quốc hội sửa luật xuất nhập cảnh, ông Tô Lâm nói. Đến hình ảnh ông Tô Lâm nhận trách nhiệm. Nói chung, ông Tô Lâm vẫn bao biện mặc dù chuyện tấm hộ chiếu là sai rõ mười mươi. Nhiều người không hề lạ gì cách bao biện của ông ta. Người ta chỉ đặt câu hỏi là vì sao ông Tô Lâm lại nhận trách nhiệm như vậy. Điều này trái với tính cách của ông ta. Cho nên việc nhận trách nhiệm ắt phải có áp lực rất lớn hay vì động cơ chính trị nào đó. Thực ra vấn đề áp lực là có, nhưng nếu không đến từ Bộ Chính trị thì khó mà tác động được vào ông Tô Lâm. Ban đầu ông Tô Lâm đã cương tới cùng mà tờ Thời báo chấm D đã ví hành động này như là húc đầu vào đá. Điều đang nói là nếu ông Tô Lâm cho sửa lại hộ chiếu thì những người đang giữ tấm hộ chiếu không có nơi sinh ấy phải đổi sang hiệu chiếu mới. Đây là nguồn kinh phí khổng lồ, lãng phí không chỉ tiền bạc cho nhà nước mà lại thời gian và cũng tiền bạc của người dân. Tuy nhiên nếu ông Tô Lâm không chịu đổi hộ chiếu thì buộc các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán tại các nước không chấp nhận hộ chiếu Việt Nam sẽ phải mất thêm kinh phí, thời gian và nhân lực để xác nhận cho người dân Việt Nam đến những nước này hoặc đang định cư ở đó. Như vậy nếu Bộ Công an không tốn tiền thì Bộ Ngoại giao phải tốn tiền. Vấn đề là ai sẽ chịu phí tổn này và mất thêm thời gian, công sức cho những việc như vậy. Đây là hình ảnh ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Chịu trách nhiệm ở cao ở Bộ Ngoại giao Việt Nam là ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, Ông có tiếng nói trong nhóm quyền lực này để đòi hỏi Bộ Công an phải sửa, chứ không phải là Bộ Ngoại giao phải tốn nhân lực và tiền bạc để phục vụ cái sai của Bộ Công an. Việc các đại sứ quán và lãnh sự quán cấp thêm tờ giấy xác nhận nơi sinh chỉ là giải pháp tạm thời. Theo chúng tôi được biết, đã có tranh luận gay gắt giữa ông Phạm Bình Minh và ông Tô Lâm về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Tô Lâm phải lùi bước vì ông Tổng đã xác định ông Tô Lâm làm sai.